Chào mừng các bạn đã đến với Khám phá thế giới, nơi sẽ đưa các bạn đến với những thông tin mới lạ, thú vị, độc đáo và đặc sắc nhất. Điểm danh 12 loại vật chất đắt đỏ nhất trên trái đất Ít ai ngờ, chỉ với 1 gam vật chất nhưng giá thành của nó lên tới hàng nghìn tỷ đồng Vàng từng được biết đến là một trong những loại vật chất đắt nhất thế giới, nhưng trên thực tế có rất nhiều nguyên liệu còn đáng giá hơn cả vàng. Sau đây là danh sách 12 vật chất hiện nay được cho là đắt nhất trên thế giới, tất cả bao gồm từ nguyên liệu thực phẩm, kem cho tới các loại đá quý, kể cả những vật chất con người vẫn chưa nghiên cứu hết. 1. Phản vật chất 100.000 tỷ USD trên gam Phản vật chất được cấu tạo từ những hạt nhỏ hơn nguyên tử và đối lập với vật chất bình thường. Với một lượng nhỏ, khoảng 1 gram. Phản vật chất có thể thay thế toàn bộ nhiên liệu hóa học dùng cho tàu con thoi, có thể rút ngắn thời gian con người đặt chân lên các hành tinh khác. Tuy nhiên, quá trình sản xuất phản hạt rất khó khăn và tốn kém. Trung tâm phản hạt lớn nhất thế giới, phòng thí nghiệm Fermi ở Illinois, Mỹ chỉ sản xuất được 1 phần tỷ gam phản hạt mỗi năm với giá 100 triệu USD, tương đương 2.100 tỷ Việt Nam đồng. Có nghĩa là người ta cần 1 triệu năm và 100.000 tỷ USD để sản xuất ra 1 gram phản hạt. 2. Californium khoảng 572,4 tỷ Việt Nam đồng trên 1 gam. Californium được biết đến là một chất phóng xạ cực mạnh. Phóng xạ này không chỉ gây hại cho gen của con người mà của tất cả các sinh vật sống gây ra bệnh ung thư, tổn thương hệ thống miễn dịch, bệnh bạch cầu, dị tật. Hơn nữa, Californium còn gây thiệt hại di truyền từ việc tiếp xúc bức xạ tích lũy trong đời sống thế hệ này và các thế hệ sau. 3. Penit 6,36 tỷ Việt Nam đồng trên 1 gam. Penis được phát hiện và đặt tên bởi Arthur Kay vào năm 1950. Trong vài thập kỷ sau đó cũng chỉ có hai tinh thể mới được phát hiện. Đây được coi là một khoáng chất rất cứng và cực kỳ hiếm. Năm 2005, sách kỷ lục UNED thế giới đã công nhận Pinite là loại kháng sản quý hiếm nhất, chỉ có khoảng 25 mẫu khoáng vật này được tìm thấy trên toàn thế giới. Bởi sự khan hiếm đó mà Pinite có giá thành cao ngút, khoảng 6,36 tỷ Việt Nam đồng trên 1 gram. 4 kim cương khoảng 1,378 tỷ Việt Nam đồng trên 1 gam. Kim cương được cấu tạo từ nguyên tố carbon với cấu trúc tinh thể lập phương bền vững, có độ cứng cực cao và dẫn nhiệt khá tốt. Trong công nghiệp, người ta dùng kim cương để làm các loại dao cắt và đánh bóng các loại kim loại. Đặc biệt, kim cương được sử dụng như một món đồ trang sức và đã được con người khai thác từ rất lâu trong tự nhiên. 5. Tritium 636 triệu Việt Nam đồng trên 1 gam Tritium trong tự nhiên cực kỳ hiếm trên trái đất, chỉ được tạo thành ở dạng vết khi các bức xạ vũ trụ tương tác với khí quyển. Là một đồng vị phóng xạ của hydro, tritium được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng như chiếu sáng khẩn cấp của đồng hồ đeo tay, sử dụng vào ban đêm hay dành cho thợ lặn, dấu hiệu thoát hiểm tự phát sáng đặt trong nhà hát, trường học và các tòa nhà tại văn phòng. Giá thành của loại vật chất này là 30.000 USD trên 1 gam, khoảng 636 triệu Việt Nam đồng. 6. Tafite 53 đến 424 triệu Việt Nam đồng trên 1 gam. Tafite được cho là loại đá quý han hiếm hơn cả kim cương 1 triệu lần. Nếu gộp toàn bộ lượng đá Tafite quý hiếm mà con người phát hiện từ trước tới giờ, chúng chỉ chưa đầy một chiếc cốc nhỏ. Đây chính là lý do khiến cho giá thành của một viên đá quý Tafite không hề nhỏ. 7. Plutonium 84,8 triệu Việt Nam đồng trên 1 gam. Plutonium là nguyên tố phóng xạ nổi tiếng với vai trò tạo ra năng lượng hạt nhân thông qua phản ứng nhiệt hạch. Plutonium rất độc hại và dễ cháy nhưng số lượng trong tự nhiên khá ít, dẫn tới việc giá thành của chất này rất cao, được các quốc gia đưa vào danh sách những chất được bảo quản và sử dụng theo những chế độ hết sức nghiêm ngặt. Giá thành của loại vật chất này ở khoảng 4.000 USD trên 1 gram, tương đương 84,8 triệu Việt Nam đồng trên 1 gram. 8. Bạch kim, 1 triệu Việt Nam đồng trên gram. Bạch kim là một loại chuyển tiếp quý hiếm màu xám trắng đặc dẻo dễ uốn. Đây cũng là một món đồ trang sức được nhiều người ưa thích. Bởi sản lượng khai thác hàng năm chỉ tầm vài trăm tấn, bạch kim trở thành một vật liệu khan hiếm, quý và có giá trị rất cao. Giá bạch kim ở khoảng 48 USD trên 1 gram khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. 9. Rhodium 950.000 Việt Nam đồng trên 1 gram Rhodium là kim loại chuyển tiếp cứng và bền màu trắng bạc khá hiếm. Do việc khó xác định trong quá trình khai thác và khả năng chế biến được một lượng lớn quặng niken, kim loại này có giá thành rất cao. Ứng dụng chủ yếu của Rhodi là làm chất xúc tác tạo hợp kim dùng trong các trục cuốn và ống lót của lò luyện để sản xuất sợi thủy tinh, các thành phần của cặp nhiệt điện và nồi nấu trong phòng thí nghiệm. Giá của loại vật chất này là 45 USD trên gam, tương đương 950.000 Việt Nam đồng trên gam. 10. Trứng cá muối Anmars 742.000 Việt Nam đồng trên 1 gram. Trứng cá muối Anmars là loại quý hiếm nhất trong tất cả các loại trứng cá muối trên thế giới, chủ yếu được ăn cùng với các món nguội khai vị. Đây là mặt hàng cực kỳ quý hiếm từ Iran. Trứng cá muối đã là một món đắt đỏ, trứng cá muối Anmars lại còn đắt đỏ hơn bởi độ khan hiếm của nó. Chỉ có một cửa hàng hiện nay bán loại thực phẩm này ở London, Anh mà thôi. Mỗi kg trứng cá muối được bán với giá là 35.000 USD, tương đương 742 triệu Việt Nam đồng. 11. hoa nghệ Tây 236.000 Việt Nam đồng trên 1 gam. Nhị hoa nghệ Tây hay saffron là một loại gia vị vô cùng đặc biệt của Ấn Độ, được ca ngợi như là loại gia vị thảo dược tốt nhất trên thế giới, giúp giảm huyết áp, khả năng mắc bệnh tim mạch. Để tạo ra được khoảng 5,1 kg hoa nghệ Tây, cần thu hoạch tới 50 đến 70.000 bông hoa nghệ tây tương đương với khoảng một sân bóng đá. Chính sự hiếm có của saffron khiến cho giá thành của thực phẩm này không hề rẻ chút nào, 11,13 USD trên gram, khoảng 236.000 Việt Nam đồng trên 1 gram. 12. Nấm trúc phổ trắng 100.000 Việt Nam đồng trên 1 gram. Dù có vẻ bề ngoài không mới bắt mắt nhưng nấm trúc phổ trắng luôn có tên trong danh sách những thực phẩm đắt đỏ nhất trên thế giới.